Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Ngâm bé Hạo Nam hơn 10 ngày, cứu nạn thì thất bại, tuyên truyền cũng đại bại Cho đến nay đã hơn 10 ngày mà chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn bất lực trong việc cứu hộ Vấn đề đưa thi thể bé Hạo Nam ra khỏi lỗ cọc Một cây cọc cắm trên nền đất yếu nhưng vẫn không thể nhổ lên được Chính quyền đã dốc hết sức, nào là quân đội, nào là điều các máy móc từ khắp nơi đổ về để hỗ trợ nhưng vẫn không thể nhổ nổi được cây cọc nảy lên. Tai nạn của bé Hạo Nam phơi ra rất nhiều thực tế đau lòng, không chỉ với Hạo Nam, không chỉ với gia đình bé mà còn phơi ra thực tế rằng ở Việt Nam trẻ em phải vất vả đi nhặt ve chai bất chấp nguy hiểm. Thực tế có vô số trẻ em bất hạnh như bé Hạo Nam đang phải bán vé số, phải nhặt ve chai vân vân để mưu sinh. Đã sang đến thế kỷ 21 nhưng mà xã hội Việt Nam chẳng khác nào thời kỳ trung cổ đen tối. Đấy là kết quả của bao năm mà Đảng Cộng sản đã và đang dẫn dắt đất nước này tiến lên chủ nghĩa xã hội. Đây là hình ảnh một chính quyền bất lực. Đảng Cộng sản Việt Nam thường tự hào gọi thời đại mà đất nước bị cai trị về Đảng Cộng sản là thời đại Hồ Chí Minh. Ý của Đảng Cộng sản, thời đại này là thời đại rực rỡ nhất trong lịch sử của Việt Nam. Nhưng sự thật có phải như vậy hay không? Đã 77 năm trôi qua kể từ khi ông Hồ Chí Minh hô hào Việt Nam sẽ sánh vai cùng cường quốc Nam Châu. Nhưng cho đến nay đất nước có được những gì? Đất nước này vẫn đang đẩy rẫy những hạo nam phải bất chấp nguy hiểm để nhặt rác kiếm sống. Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điều đã từng viết bài hát Nhớ ơn bác cho thiếu nhi ra giả từ năm này sang năm khác, từ thế hệ này sang thế hệ khác. Trong bài hát ấy, ông Phan Huỳnh Điều đã đặt cấy vào đầu trẻ em mầm non một câu cực kỳ giả tạo rằng Có bác Hồ thì đời em được ấm no. Có người nghe câu hát ấy phải thốt lên rằng ông đều thật, dối trá, bịp bợ và ngượng ngạo. Vụ Hạo Nam là lộ ra một chính quyền đầy bất lực, dường như từ chính quyền này họ không hề tính toán bài toán cứu hộ cho người dân. Việc nhổ cây cọc 35 m mà đã hơn 10 ngày họ vẫn không làm xong. Vậy không biết rời non lấp biển quyết chí ắt làm nên ở đâu hay chỉ là lời dạy đại bịp khác mà thôi. Đây là hình ảnh lời bài hát Có bác Hồ đời em được ấm no. Cứu người là chạy đua với thời gian nhưng công tác cứu nạn vừa thiếu chuyên nghiệp vừa thiếu năng lực làm sao có thể chạy đua với thời gian cho được. Cứu hộ kém đã không cứu được người mà còn vội vã kết luận bé Hạo Nam đã tử vong. Quan chức làm việc thì thiếu chuyên nghiệp và thiếu trách nhiệm. Kể từ ngày 6 tháng 1, báo chí Việt Nam lại có một động thái mới rất quái lạ. Hàng loạt báo chí đăng những bài báo với nội dung hết sức ngớ ngẩn như cấm thành viên gia đình ra khỏi nhà, ngăn gặp gỡ bạn bè sẽ bị phạt nặng, rồi chồng có hành vi cấm cản vợ về ngoài ăn Tết có thể bị phạt lên đến 10 triệu đồng, rồi lại yêu cầu sửa tinh bột bắp thành tinh bột ngô vân vân. Những tin này lại được rất đông người dân bàn tán và vấn đề yếu kém của nhà cầm quyền trong việc cứu mạng cháu Hạo Nam bị bụi mờ phủ kín. Đấy là hành động đánh lạc hướng, hướng dư luận vào vấn đề tào lao mà quên mất sự yếu kém của chính quyền. Đây là hình ảnh tung hỏa mồ làm mờ tin tức về bé Hạo Nam. Tung tin hỏa mồ để che đậy những vấn đề nghiêm trọng của chính quyền là chiêu mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã dùng nhiều năm nay. Những tin tức lá cải chính là những bụi mù nhiệm vụ của nó là xóa đi những tin tiêu cực đang bị phơi bày. Tuy nhiên có vẻ như chiều này giờ đây không còn lừa được đại chúng cho được. Ngày xưa, ông Hồ Chí Minh đã dùng câu sánh vai với các cường quốc Nam Châu để lừa biết bao nhiêu thế hệ. Ông Phan Huỳnh Điểu đã dùng câu anh ai có bác Hồ đời em được ấm no cũng lừa được biết bao nhiêu thế hệ. Nhưng nay thì cả bộ máy tuyên truyền đều hết bài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 Đáng nói trong đó có hai phó thủ tướng ra khỏi Trung ương Đảng làm cho sức mạnh chính trị của ông Phạm Minh Chính bị ảnh hưởng không hề nhỏ. Năm 2023, ông Trọng đang đặt mục tiêu khui tiếp vụ án ic liên quan đến bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Vụ án bà Nhàn sai phạm tại Quảng Ninh đang được ông Tô Lâm cho điều tra và chuẩn bị chứng cớ để buộc tội. Việc mở rộng vụ án ic người ta truy tìm trung tích, tung tích bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang được ông Tô Lâm chuẩn bị rất kỹ. Đây là hình ảnh vào năm 2023, ông Trọng cho đánh mạnh vào vụ IC. Ông Nguyễn Phú Trọng đang tập trung xây dựng quy định về bảo vệ người tố giác, đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực. Khi xây dựng xong quy định, ông cho trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư để ban hành. Đây được xem là bộ luật do ông Trọng ban ra để làm cho những ai muốn cung cấp thông tin về IC hay những gì liên quan đến bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn không phải lo sợ thế lực khác nhúng tay vào đe dọa. Hiện nay, ông Nguyễn Phú Trọng đang có trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng. Ông đang cho theo sát vụ án IC Vạn Thịnh Phát. IC thì nhắm vào những mối quan hệ làm ăn của ông Thủ tướng, còn Vạn Thịnh Phát thì lại nhắm vào những mối quan hệ làm ăn của ông cựu bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Lê Thành Hải. Vào ngày 12 tháng 10 năm 2022, ông Nguyễn Phú Trọng với tư cách là trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đã cử ông Phan Đình Trạc, phó ban dẫn đầu đoàn kiểm tra làm việc với Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương để kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các biện pháp chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố với các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực tại Quân ủy Trung ương. Lên hình ảnh vào hồi tháng 10 năm 2022, ông Trọng cho Phan Đình Trạc lục tìm sai phạm trong quân đội. Ông Phan Đình Trạc đã làm việc với ông Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Việt Nam. Ông Lương Cường, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị về công tác chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu phạm tội về tham nhũng và kinh tế và tiêu cực ở trong quân đội. Hiện nay, ông Phạm Minh Chính thì vẫn ảnh hưởng rất lớn trong quân đội. Nguồn tin từ bên trong cho biết ảnh hưởng của ông Phạm Minh Chính không thua gì ông Nguyễn Phú Trọng. Đặc biệt, Tổng cục Tình báo quân đội đang là nơi mà ông Phạm Minh Chính dường như nắm vững nhất. Ông Chính có thể thọc tay và can thiệp việc sắp xếp nhân sự của cơ quan này. Còn nắm chắc Tổng cục 2 là còn vững, nếu để vụt mất thì sự nghiệp chính trị của ông Phạm Minh Chính sẽ gặp rắc rối không hề nhỏ. Tổng cục 2 Nguyễn Thị Thanh Nhàn cơ quan tình báo Israel là một đường dây liên hệ với phương Tây, không thông qua phía Nga và Trung Quốc truyền thống trước đây. Ông Trọng dường như đang muốn bẻ gãy đường dây này vì đường dây này có nguy cơ gần hơn với CIA của Mỹ bởi Israel là đồng minh của Mỹ. Đây là hình ảnh Nguyễn Thị Thanh Nhàn có thể là nhân tố quyết định bàn cờ chính trị. Trước mắt, ông Trọng đánh vào các thương vụ của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn ở trong nước nhưng thực chất là bắt cho được bà Nhàn để phá vỡ mắt xích này. Đặc biệt là sau khi đi Trung Quốc về, ông Nguyễn Phú Trọng càng làm mạnh tay hơn đối với những gì liên quan đến bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và công ty IEC. Tại Quảng Ninh, ông Tô Lâm cũng đã đề xuất với Chủ tịch nước phong tướng trong Đinh Văn Nơi mà theo thông tin chúng tôi nhận được, ông Nơi được hứa sẽ thăng chức và chuyển về bộ nếu lập thành tích xuất sắc tại Quảng Ninh. Tuy nhiên, thành tích xuất sắc ấy là gì